What's up anh em? What's up, what's up anh em? Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em một số anh em không biết lần đầu chơi giả lập nha anh em. Nói chung là một cái setting giả lập của phiên bản OBTA 38 này. Thì anh em cần đầu tiên là anh em cần phải tải một cái giả lập thì hầu như tất cả giả lập nào cũng có cái cơ chế khá là giống nhau nha mọi người đầu tiên thì mọi người sẽ được vô màn hình giao diện mọi người cài đặt trên trong máy mọi người có thể tải tất cả các giả lập nào tùy ý mọi người nhưng mà mọi người cần phải đăng nhập Google Play vào để tải free file đấy, đấy mọi người cần tải free file về máy trước rồi chúng ta mới chơi được sau khi tải về máy á, thì hầu như giả lập nào cũng có giao diện như thế này đó thì khi mình vào game thì nó sẽ cho mình hiện lên cho mình một cái như thế này đấy rồi xíu mình thu nhỏ lại tức là những cái setting của mình đấy thì lúc này chúng ta mới cài đặt setting và trong từ cái free file này thì có hai cái chính thôi thứ nhất là quay màn hình lướt màn hình đó là cái này trên những cái máy khác thì nó sẽ là cái hình khác ví dụ như bên memu thì nó sẽ là cái hình này đấy còn ở bên blue status là hình này thứ hai là cắt phím cách phím thì nó rất là nhiều phím nhưng mà chung quy lại nó cũng chỉ là một cái phím cái phím thì ví dụ như mình đặt ở đây là phím V sau khi ở ờ, phím 1 sau khi mình bấm số 1 thì nó sẽ có một chạm ở ngay số 1 này nó sẽ chạm ngay số 1 này thì đó rất là đơn giản như vậy thôi Free Fire thì nó chỉ có hai cái cơ chế như vậy ví dụ như bây giờ mình sẽ hướng dẫn trên Blue Status ở một cái nút mới đi thì mình sẽ chuyển về thành Smart này bây giờ ở đây là một cái nút mới thì bây giờ mình muốn đầu tiên ví dụ như bây giờ mình muốn nút đánh nút nhảy của mình là nút không gian thì mình cần tạo một cái nút không gian như thế này không gian ở đây là space ấy, kéo cái space xuống đây Đấy. mình muốn tạo cho mình cái nút chạy là nút shift thì mình để thành nút shift còn nút di chuyển này thì mọi người kéo từ đây vào trong những phần làm kia nó sẽ khác nhau rồi bây giờ mình lưu đấy thì đó là như thế này còn mình muốn nút ấn hiện chuột ở trong blue status thì nó có cái nút cài đặt ở đây và nút này là nút ấn hiện chuột này mọi người chọn F1 là F1 hiện ấn chuột đấy mọi người thấy mất con chuột chưa hiện con chuột lên này mọi người hiểu chưa và sau đó mọi người chỉnh một cái nút hoàn chỉnh giống như mình được rồi sau đây mình sẽ vô ba đồ một trận đấu cho mọi người xem ồ oh, chế độ đấu súng là cho đấu súng bên này à à bắn súng tăng lên gì trời waiting for bạn sẽ uh, bắn double kill rồi đấy mọi người có thể thấy nhưng mà người chơi quen thì nó sẽ rất là linh hoạt không khác gì máy điện thoại cả ui rồi còn bắn hít sọt được hay không nhưng cái đó là do độ nhảy và ai ấn tổ tốn tiến đồng đội không à phải ấn team nó thắng rồi chết tôi rồi quay tiên cố lên rồi mình đổi súng được rồi chết vào mày với tao vãi trưởng thật mẹ áo mình luôn sau khi điều khiển nó quen với những cái setting mà mình đã làm ra rồi à, thì bản nó rất là ok ok thì sau khi cái quen rồi mọi người để quay ngang quay dọc rất là sướng đủ thấy luôn Pentakill Trời một mình gắn tim, gắn tim, gắn tim, gắn gắn gắn mày mày. Ok. Cảm ơn các bạn đã xem clip, nếu một lần subscribe cho mình nhớ 3 cân 4 đĩa.